Kết hôn là sự kiện trọng đại của đời người, đối với người phụ nữ mà nói, càng là việc lớn gấp bội. Tìm được một người đàn ông tốt để kết lương duyên là nguyện vọng của hầu hết các cô gái trước ngưỡng cửa hôn nhân. Tuy vậy, việc tốt ấy lại dường như không như mong muốn của họ. Dưới đây là hai câu chuyện cổ về việc người xưa thủ vững tâm nguyện ký kết hôn ước khiến người ngày nay nghe vẫn thấy ấm lòng. Người phụ nữ hiếm có tự nguyện gả cho người khuyết tật vào thời nhà Thanh, huyện Nam Phong, nay thuộc phía nam thành phố Phủ Châu, nằm ở phía đông tỉnh Giang Tây, quan huyện Dư Mỗ, người Quảng Tây, có vợ đã qua đời và chỉ có một cậu con trai. Người đời sau không biết tên tuổi của cậu con trai này nên thường gọi cậu là Dư Nam. Dư Nam bị liệt từ nhỏ, mỗi hành động của cậu đều cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cậu cũng đã 20 tuổi. Dư mỗ nhờ mai mối khắp nơi nhưng không ai chịu lấy người tàn tật làm chồng. Tuy nhiên, con gái bạn đồng hương của Dư mỗ sau khi nghe được chuyện này đã chủ động thỉnh cầu gả cho Dư Nam. Tâm ý của cô kiên định một cách khác thường, cha cô dù khuyên can cũng không lay động. Thế là Dư Mô đã cho người mang xính lễ đến nhà xin cưới cô về làm vợ cho con trai. Bởi vì sơ suất trong quá trình phá án, Dư mỗ bị phạt đi lính canh giữ ở Tân Cương Vì bị tàn tật Dư Nam không thể đi cùng cha nên phải đến sống ở nhà nhạc phụ Nhạc mẫu mất sớm Nam nữ chưa làm lễ kết hôn Hàng ngày sinh sống trong một nhà không tiện Do đó hai gia đình đã tổ chức hôn sự sớm cho hai người Chưa đầy nửa năm sau Bố vợ cũng qua đời Gia cảnh ngày càng xa sút Tài vật thiếu thốn hơn nữa họ lại không có tiền tiết kiệm, do đó ngay cả cơm ăn áo mặc cũng phải lo từng bữa. Vợ Dư Nam liền lấy ra mấy cuốn sách tướng mệnh, xem bói, thuật số. Còn sót lại của cha đưa cho Dư Nam đọc, còn bản thân theo thùa may vá để kiếm sống qua ngày. Sau một thời gian ngắn, Dư Nam học được cách xem tướng mệnh, thuật số và bắt đầu kiếm sống ở trước cửa nhà. Mỗi sáng, người vợ đưa Dư Nam ra ngoài và ngồi trước bàn xem bói để đoán mệnh. Chỉ cần kiếm được đủ số tiền sinh sống trong một ngày liền dọn quán đóng cửa. Mới đầu, xem xong cho một người, cậu chỉ thu mấy đồng, sau này nhiều người biết đến, cậu lấy 100 đồng cho một lần xem. Vợ của Dư Nam rất giỏi về kinh doanh và tiết kiệm. Sau một thời gian, hai vợ chồng dùng số tiền kiếm được mua thêm nhà cửa và thuê nô bộc hơn nữa còn sinh được mấy cậu con trai, cuộc sống khá sung túc. 20 năm sau, Dư Mỗ, người đang mang tội phải chấn giữ ở Tân Cương, vui mừng vì cuối cùng đã được hoàng đế ân xá và có thể trở về quê nhà. Trong lòng thầm nghĩ, tìm được con trai rồi sẽ đưa cậu về quê nhà Quảng Tây. Thế là Dư Mỗ tìm đến Dự Trương, nơi gia đình nhà phụ con trai ở. Tuy nhiên, khi đến nơi, không ai biết con trai ông sống ở chỗ nào. Vậy là trước tiên ông thuê nhà trọ để ở rồi sẽ tìm người nghe ngóng tin tức. Tuy nhiên, khi đến nhà trọ, ông chủ nói với Dư Mỗ. Dư Mỗ, có người đợi ông nửa ngày rồi. Dư Mỗ không hiểu sự tình này như thế nào, tuy vậy ông lại thấy người chờ mình trông dáng vẻ như một người hầu. Người kia nói với ông, Lão già, Ngài đến rồi Thiếu gia sai con đến đây đón ngài Hóa ra Dư Nam thông qua thuật số chiêm tinh đã xem được ngày mà cha cậu sẽ về Việc đầu tiên cậu làm là sai người sửa phòng ốc May mấy bộ quần áo Chuẩn bị đón cha về nhà Đồng thời cậu cũng sai quản gia đến quán trọ nghênh đón Mọi sự quả đúng như những gì cậu đã tính toán Khi bị đẩy đến Tân Cương canh giữ ông luôn lo lắng cho sự sống chết của con trai. Dư mỗ không nghĩ tới con trai lại có thể tự lập, con dâu quản lý việc nhà rất giỏi, cháu trai quây quần bên ông nội, gia đình hòa thuận vui vẻ. Thế là ông liền ở lại và không trở về quê cũ như tính toán lúc ban đầu nữa. Lời hứa kết thân của Diêu Hùng đáng giá ngàn vàng. Diêu Hùng, tên chữ là Giật Phu, một vị võ tướng cuối thời Bắc Tống, Lúc đảm nhiệm chức tướng quân, ông đã đàm luận việc hôn sự cùng một vị tướng canh giữ trại, hứa đem con gái gả cho con trai của vị tướng kia. Thế nhưng sự đời vô thường. Vị tướng canh giữ trại kia lại đột ngột qua đời, vợ của anh ta cùng con trai phải lưu lạc nơi trần thế, không biết ở nơi nào. Gia đình Diêu Hùng đã một mực chờ đợi đối phương đến nói chuyện việc hôn sự. Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy người việc hôn sự đành gác lại. Sau đó, triều đình bổ nhiệm Diêu Hùng làm chủ soái canh giữ biên ải. Một lần Diêu Hùng trở lại kinh thành thượng tấu kế sách, ông đã gọi một bà lão đến giúp giặt quần áo. Nghe phong cách nói chuyện và ứng xử, Diêu Hùng biết bà là một người có học thức, không phải giống như lão nông bình thường nên đã hỏi thăm một chút về thân thế của bà. Bà lão kể, Trước kia chồng tôi làm quan canh trại vùng biên cương, có vị tướng họ Diêu đem con gái hứa gả cho con trai tôi. Hiện tại chồng tôi đã chết rồi, cuộc sống sinh hoạt trở nên khó khăn, con trai phải bán bánh kiếm sống qua ngày. Diêu Hùng nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, ông hỏi tiếp, bà còn nhớ dáng vẻ bề ngoài của Diêu Hùng không? Bà lão nói, hai mẹ con tôi phiêu bạt khắp nơi, cuộc sống cơ cực, sinh hoạt khó khăn tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Diêu Hùng nói, tôi chính là Diêu Hùng. Từ khi hứa gả con gái cho nhà của ngươi, tôi đã không nhận mai mối của bất kỳ ai, ngày ngày ngóng con rể đến nhà đón dâu. Sao có thể chỉ vì cha của con rể chết mà hủy đi hôn ước chứ? Bà lão nghe xong những lời này không khỏi rơm rớm nước mắt, thật lâu không thốt nên lời. Thế là Diêu Hùng liền giữ bà lão lại, cho người gọi cậu con trai của bà về thay cho cậu một bộ quần áo mới. Sau đó, Diêu Hùng đưa hai mẹ con bà lão đến địa phương nơi mà ông đang chấn thủ, khua chiên gõ chống tổ chức hôn sự, giúp con gái hoàn thành việc trăm năm đại sự. Trong hôn nhân, duyên và tín, thiếu một trong hai sẽ không thành. Lời hứa của cổ nhân đáng giá ngàn vàng, người thời nay khó mà bị kịp giữ vững lời hứa và tâm nguyện, chăm chỉ làm việc sẽ viết nên bản nhạc hạnh phúc. Người không sợ cực khổ trả giá, Thượng Thiên cũng sẽ đền bù lại cho người đó hoa thơm trái ngọt. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Nhẫn nhục chịu đựng, người tiểu thiếp bạc mệnh gặp quý nhân Vào thời nhà Thanh, có một võ quan ở Lư Châu Mời ta đã quên mất danh tính thật của chàng nhưng vì chàng yêu thích quản chiếc khăn màu đỏ thẫm, dáng hồng nên người ta gọi chàng là dáng trách sinh. Người này không chỉ thông minh mà còn hiệp nghĩa khi gặp chuyện bất bình, nếu cần sẽ không tiếc thân. Vào một ngày hè nọ, chàng có việc cần đến Lục An, vội vàng lên đường từ sáng sớm, cho đến khi ánh trăng bao phủ đại địa, chàng đã lạc mất phương hướng, cũng không tìm được nơi trú túc đành cưỡi ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên tứ phương mây đen kéo đến, bạo vũ nổi lên, chàng nhìn thấy một số hốc đá nông hiếm hoi ở bên đường, bèn buộc ngựa vào thân cây, nép thân vào hốc đá trú mưa. Một lúc sau, mưa tạnh, xung quanh bốn bề tối mịt. Lúc này, chàng nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ hốc đá đối diện, sau đó thấy một người ló đầu ra. Với mái tóc xóa, tấm lưng thon, người đó một tay cầm cái bát hứng nước mưa rồi uống nước mưa từ trên mái hang. Đột nhiên có một tia chớp lóe lên, sau đó chàng nhìn thấy đối phương hình như là một người phụ nữ. dáng trách sinh luôn táo bạo, chàng ta lặng lẽ rút kiếm, nhón chân đến gần, muốn tìm hiểu. Đối phương đột nhiên nhìn thấy có người, liền vội vàng lùi lại để tránh, Giáng trách sinh giơ tay túm chặt tóc cô gái Lớn tiếng quát Cô là người hay là quỷ Nói nhanh để không làm bẩn kiếm của ta Đối phương hồn siêu phách lạc Phát ra tiếng Là người Giáng trách sinh lại hỏi Là người vì sao lại trốn ở một nơi thế này Nữ tử xấu hổ không nói lên lời Khuôn mặt tràn đầy sự hổ thẹn Dưới sự truy vấn không dừng của giáng trách sinh người phụ nữ đã tiết lộ thân thế của mình. Tôi quê gốc ở Trừ Châu, mẹ mất chính vào khi sinh hạ tôi, còn cha tôi là một người mù, rất giỏi bói toán đoán mệnh, thu tàng được một số thư tịch về bốc quẻ toán mệnh. Hai năm trước, có một nam tử có gia thế nhờ người đến tận cửa mai mối, muốn cưới về làm thiếp. Người này khi đi qua Trừ Châu để tham gia khảo thí khoa cử tại Kim Lăng, đã gặp tôi ở gần nhà tôi. Cha tôi không tán đồng hôn sự này Ông thường nghe người ta khen tôi xinh đẹp Hy vọng tôi lấy được một người tử tế Không phải làm vợ lẽ của người ta Tôi từ bé đến lớn đã xem bộ sách của cha tôi Và học được một số mệnh lý Tự biết mình bạc mệnh Nên đã cầu xin cha đồng ý hôn sự này Tôi nghĩ dù là vợ lẽ Đối phương vẫn là nhà có gia thế Người cầu hôn đã dùng nhiều tiền bạc để hiếu kính cha tôi để hôn sự của chúng tôi thành công. Sau khi khảo thí xong, phu quân đưa tôi hồi quy. Vợ cả thấy tôi, sắc mặt thật khó coi, chỉ sau chưa đầy một năm, liền không cho phép tôi ở gần chồng, coi tôi như nô tỳ trong gia đình, đâu đâu cũng lăng nhục tôi. Mới cách đây ba ngày, vợ cả nhờ tôi chảy đầu giúp, tôi chỉ hơi dùng lực một chút, vợ cả mắng chửi tôi, nói tôi có tâm mưu hại bà, còn dùng gậy phang không ngừng vào thân tôi. Phu quân lúc đó ở bên chỉ thở dài, nhưng không thể làm gì được. Lúc đó tôi muốn tự tẫn, nhưng không cam tâm. Sau sự việc, tôi dùng tiền xu để chiêm một quẻ, chiêm được độ chi cấu, quái từ thuyết là Kiên băng phán xuân, mạch lộ phùng thân. Noán hoàn thạch toái, thế cựu canh tân. Tôi đã xem đi xem lại quái từ này cảm thấy cuộc đời của mình vẫn còn sinh cơ, chứ chưa đến lúc cùng đường tuyệt lộ, do đó liền quyết định nhẫn nại quan dung, đợi chờ thời cơ. Sáng hôm sau, tức là ngày hôm kia, trong lúc trang điểm cho vợ cả, tôi sơ ý làm rất chiếc châm ngọc khỏi tay, rơi xuống đất. Bà ấy nổi cơn thịnh nộ, đổ cho tôi cố tình làm gãy chiếc châm ngọc, khiến bà ấy gặp xui xẻo. Bởi vì chiếc châm ngọc này là vật hồi môn của cha mẹ bà ấy Nó không chỉ rất quý giá Mà còn có quan hệ đến vận mệnh một đời của bà ấy Bà ấy tức giận trùng trùng chụp lấy tóc kéo tôi xuống Bắt tôi quỳ trên nền đất thô tháo Bắt tôi lột hết quần áo và dùng roi quất tới tấp vào người tôi Đánh xong, bà ấy lại giống lên Buộc tôi nội trong một ngày phải hoàn lại cho bà ấy chiếc châm ngọc giống hệt như vậy Nếu không làm được thì đừng nghĩ đến sống sót. Tôi không xu dính túi, làm sao tôi có thể mua được. Vì sợ hãi tột độ, liền lẹn ra ngoài và trốn trong hẻm đá này. Giáng trách sinh cho rằng cô gái sẽ không thể sống được vài ngày một mình ở nơi hoang dã này, nên đã thuyết phục cô gái quay trở lại. Nhưng cô gái thà chị chết, nhất quyết không đi và đưa tay ra cho chàng xem. Những vết sẹo cũ và mới chi chít trên cánh tay thật sự khiến người ta nhẫn không nổi. Giáng trách sinh bỗng chốc tràn nghĩa phẫn, nguyện nhận cô gái làm em gái của mình. Chàng nghĩ đến một đối sách giải cứu, thương lượng với cô gái, bảo cô gái tạm ẩn thân tại hốc đá. Vào lúc bình minh, Giáng trách sinh phi nước đại đến nhà cô gái để bái kiến. Sau khi gia nhân thông báo, hai vợ chồng họ cùng ra đón khách. Xin chào hai vị, ta đột nhiên quấy nhiễu. Ngu đệ phụng mệnh cha đến thăm em gái. Nghe giới thiệu xong, bà vợ cả ngạo mạn nhìn chàng nói Em gái ngươi đi rồi, trong nhà chúng ta cũng không có thân thích bẩn cùng như các người. Giáng trách sinh đại nộ, thuận thế vung kiếm chém gáy đôi một cây liễu lớn trước sân, tay chỉ vào đối phương quát lớn. Kẻ nào cả gan không cho ta gặp em gái ta, ta sẽ đối phó hắn như thế này. Lúc này, một nhóm những người hàng xóm đã vây quanh họ. Những người hàng xóm vô cùng phẫn nộ hành vi ngược đãi tàn nhẫn thường ngày của người vợ cả đối với tiểu thiếp. Vừa nghe tin đại ca của người tiểu thiếp đến, bọn họ đều vây quanh xem náo nhiệt, mọi người từng lời từng tiếng mắng nhiếc những hành động ác độc của vợ cả. Giáng trách sinh nghe hàng xóm nghị luận, càng thêm tức giận, nói Nếu ta không gặp được em gái ta trước hết phá nhà của các người, sau đó ta lôi các người lên gặp quan. Nói xong, liền đả một trượng lên bức tường dày, tạo thành một lỗ thủng lớn trên tường. Hai vợ chồng thấy vậy, thập phần sợ hãi, quỳ xuống thỉnh cầu hàng xóm giúp họ can ngăn người khách, lập tức sai người đi tìm tiểu thiếp, những người hàng xóm cũng đi theo tìm kiếm. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cô vợ lẽ trong hốc đá, nhưng lúc này vẫn thập phần sợ hãi, đến mức không dám quay lại. Người hàng xóm nói với cô, anh trai của cô đến rồi. Cô có một đại ca đại thần lực mà cô còn sợ hãi người đàn bà đó sao? Cô gái giả trang hỏi, anh trai tôi thật sự có ở đây ư? Người hàng xóm nói, ai thèm nói dối cô, người đàn bà tội nghiệp này. Khi anh trai cô đến, tìm không thấy cô đâu anh ta dùng một thanh kiếm chặt đôi cây dương liễu to và đả một trượng xuyên thủng bức tường dày, ai còn lại dám bắt nạt cô. Dưới sự thuyết phục của mọi người, người tiểu thiếp trở về nhà và nhìn thấy dáng tráng sinh, vợ coi như người thân, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bật khóc nức nở. Không ai trong số những người có mặt nghi ngờ họ không là anh em, những người hàng xóm nhiệt tình đến an ủi họ hai vợ chồng kia vội dặn gia nhân chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn và nhận họ hàng hai bên trong bàn tiệc. Bà vợ cả coi gió bẻ đà, hạ thấp thân phận, ân cần tiếp đái vị khách không mời. Họ mời dáng trắng sinh lưu lại đó ba ngày, luôn tương đái như khách quý. Vào ngày dáng trắng sinh cáo biệt, hai vợ chồng họ đã chuẩn bị bữa tiệc rượu, còn tặng chàng hậu lễ. Trước mặt mọi người, dáng trắng sinh nói với họ tôi lên đường nhập ngũ năm 15 tuổi, còn em gái tôi sống với người cha mù qua ngày. Tôi không ngờ đứa em gái vô tri của tôi lại bị lừa để trở thành vợ lẽ, từ ngày xuất giá chưa một lần được trở về thăm cha. Cách đây không lâu, tôi trở về nhà, cha tôi kể cho tôi về cuộc hôn nhân của em gái tôi và bảo tôi nhất định phải đến xem xem. Khi tôi đến đây, tôi không bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy tồi tàn đến vậy. Nói xong, Chàng dắt tay em gái Vén tay áo lên để mọi người nhìn thấy tầng tầng những lớp sẹo trên cánh tay Không kìm được nước mắt mà nói Ai không có anh em thủ túc Nhìn thấy thủ túc bị người tàn hại đến mức thế này Ai có thể cam tâm Từ ngày này ta sẽ ghi nhớ chuyện này từ xưa đến giờ Hiện tại ta đang ở trước mặt những vị hàng xóm cao tay mà nói rõ Từ nay về sau Nếu hai vợ chồng này lại ăn hiếp em gái ta lại dám động vào dù chỉ một sợi tóc của em gái ta, bổn nhân nhất định sẽ thanh toán món nợ cũ vào mới, lúc đó đừng trách ta là kẻ võ nhân lỗ mãng. Hai vợ chồng cúi đầu nhận tội, bảo Giáng Tráng Sinh mang thư về nhà, thỉnh nhạc phụ đại nhân đừng lo lắng. Sau khi Giáng Tráng Sinh rời đi, gia đình quả nhiên tương an vô sự, người tiểu thiếp không bao giờ bị người vợ cả bắt nạt nữa. Mỗi lần dáng trắng sinh thuận đường đi qua, chàng lưu lại đó hai đêm như người thân vãng lai. Một năm sau, bà cả chết vì mắc nghẹn, người tiểu thiếp được thăng lên làm nữ chủ nhân, hai vợ chồng thập phần hòa thuận. Người tiểu thiếp cuối cùng cũng lĩnh ngộ được rằng cái gọi là kiên băng phán xuân trong quái từ có ý là âm khứ dương hồi, đông khứ xuân lai, khổ tận cam lai. Mạch lộ phùng thân là chỉ ngoại ý mà gặp được dáng tráng sinh kết tình huynh muội vì khốn cảnh của cô mà trượng nghĩa tương trợ. Noãn Hoàn Thạch Toái là người vợ cả như đá, tiểu thiếp như trứng, trứng tuy không thể chọi được với đá, thế nhưng vận mệnh sớm đã có an bài, người vợ cả chết trước, còn tiểu thiếp đắc tồn. Thế cựu canh tân chính là chỉ người thân mới sẽ thay thế người cũ, ý tứ vô cùng minh hiền. Những sự việc được nói trong quái từ rõ ràng đã ứng nghiệm, quả là thần kỳ.